thì bây giờ em cũng chia sẻ với quý vị hôm nay thì ờ, chắc là em hết sợ anh dũng bỏ em rồi em thề quý vị luôn á bữa nay mà anh dũng anh có bỏ em đi chăng nữa là em cũng không hề nghĩa là <laughs> là em hối hận đâu quý vị biết tại sao không em có một anh trần dần rồi anh sai mê em lắm quý vị coi cái clip này nè đó mở lên cho quý vị coi đi đó cho nên bây giờ trước mắt là em chỉ có là hẹn hò là yêu ờ, là yêu sai với ảnh thôi quý vị ơi quý vị coi đi coi cái clip anh trần dần nè nghe là em thấy to bự rồi đó rất là to bự trần dần trời ơi đó là đó là đó là đó rồi. À, bà Nguyễn Phương An bà là chương trình là kính chiêm xin lỗi tôi cũng ủng hộ bà là tôi thấy bà là một người đàn bà khác thường làm gì phi thường không ai muốn làm những như bà vậy tôi tôi tôi cũng say mê bà lắm chứ bà nói nghe bà nói còn hơn những chuyện này nữa mà bà nói là làm ta vui trời đất ơi thả đi đạp đi đó là tỷ phú rồi cái gì đó có hết rồi tại sao phải làm như vậy cái đó là cái người khác thường làm chuyện bình thường đúng rồi các bạn bất thù thì lúc đó tôi bảo đảm bảo thành tâm đó đó, quý vị thấy chưa một anh trần dần say mê em thấy chưa quý vị thấy không em 50 tuổi mà em có một anh trần dần rất là bự yêu em đúng vậy thấy không thôi thì à, em với anh chỉ có hẹn hò từ xa là chúng mình cũng có thể là yêu xa thôi nha anh trần dần đội nghe say mê là mình thấy khoái rồi quý vị thấy không em em có dâu rồi mà còn có anh trần dần say mê em tôi nghe trần dần là rất bự đó quý vị thì nghe em có là trần dần đúng không giống như là trời ơi thấy nó đứng một đống trần dần thì là trần dần là bự còn gì nữa quý vị nói cho nên anh vũ anh có bỏ em thì em cũng có một người hẹn hò phương xa nó thả tim qua thả tim lại cho anh chừng dần rồi em cảm động ghê ảnh nói em là một người phụ nữ rất là phi thường từ một người bình thường em trở thành phi thường rồi sau khi mà em hẹn hò với anh có khi em bất thường đó anh chừng dần thôi thì em thành hẹn hò với anh từ xa vậy bây giờ có một cái um, một cái bài này nè quý vị à, để đọc cho quý vị nghe nè của một cái um, người này tên là thanh hiếu bùi có một cái um, bài viết này rất là hay để uh, nhờ tên tên đọc cái bài này dùm cho cô Trời ơi quý vị ơi có những cái người mà người ta viết bài viết văn rất là hay luôn quý vị ơi nghe xong là yêu luôn Quý vị nghe nè quý vị em sẽ dẫn chứng cho quý vị thấy hôm nay Có nhiều câu chuyện hay lắm à, Bài viết của anh Thanh Hiếu Bùi trên trang Facebook cá nhân Tôi không nghĩ nghệ sĩ Hoài Linh có ý định ăn quỵt tất cả số tiền 14 tỷ tiền quyên góp từ thiện Nhưng lý giải sao về việc 6 tháng sau anh ta vẫn chưa giải ngân số tiền này, mặc dù anh ta nêu lý do là dịch bệnh này nọ. Ủa, em lên lầu đi muội. Theo tôi nghĩ, lý do anh ta nói do dịch bệnh có phần đúng, có thể là rất đúng. Dịch bệnh khiến anh ta không thể làm được chuyện cứu trợ, giải ngân tiền như ý anh ta muốn. Xin nhắc lại là như ý anh ta muốn, bởi có nhiều cách thủ hiệu khác để giải ngân số tiền này. Và cái khốn nạn nằm ở chỗ anh ta muốn. Anh ta muốn chuyện trao tiền từ thiện được diễn ra như một show diễn có kịch bản lâm ly tạo được sự ấn tượng của đám đông, có hiệu ứng truyền thông để làm nổi bật cá nhân mình. Đây mới là sự tham nhũng, sự khốn nạn, cơ hội và đẻo giả và vô lương tâm tàn nhẫn nhất. Nếu ở một đứa trẻ con, điều này còn dễ chấp nhận. Nhiều đứa trẻ con nó định làm điều gì đó tốt, nó chờ mọi người chú ý đến nó hoặc nó chọn lúc mọi người dễ chú ý nhất đến thì nó làm. Nhưng một con người quá trải như anh Hoài Linh, một người lúc là con của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, lúc là con chiên ngoan đạo, lúc là nghệ sĩ ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam và lúc thì hầu đồng bóng, một con người luôn biết chọn khoảnh khắc thích hợp để đóng vai ấn tượng thì đó là một kẻ cơ hội đầy toan tính để kiếm danh. Mang rỡ và tàn nhẫn hơn đao phủ, hắn chờ một kịch bản để nâng hắn lên thành kẻ cứu nhân độ thế. Một hình ảnh tiên ông, có khi hắn còn mong một trận thiên tai tiếp đến để việc giải ngân của hắn được dư luận chú ý hơn. Trời ơi quý vị ơi, em mới mở cái máy này ra nè quý vị. Em được à, người hâm mộ á là chuyển tiền mời em cà phê quá trời luôn quý vị ơi quá trời người luôn bây giờ em phải sao kê tài khoản ra nè xin phép mời cô ly cà phê mà gì mời tới 500 ngàn nhiều dữ vậy rồi 500 ngàn rồi 200 ngàn trời ơi quá trời vậy 450 ngàn trời rồi rồi tôi bắt nợ rồi quý vị ơi 100 ngàn 500 ngàn trời ơi quá trời luôn quý vị ơi trời ơi quý vị ơi quý vị thấy em cảm động không đó cái đây nè đây là cái mà bên OCB người ta báo cho em nè đó là là ờ, biết bao nhiêu người chuyển tiền vô mời cà phê em nè quý vị trời ơi em lại mắc nợ rồi trời ơi chết rồi quá trời à, bây giờ em tiếp tục với quý vị nha quý vị đó bây giờ đọc tiếp cái này nè quý vị nói về cái chuyện hoài linh thôi thì à, không biết nhiêu bao nhiêu cái comment mà người ta đã à, nói mà nói thật với quý vị là gần như là người ta sụp đổ rất là nhiều bây giờ nói thật với quý vị nói đi nói lại thì hoài linh bây giờ chỉ có dĩ dụa để chết thôi chứ không có còn cách nào mà có thể tạo dựng được từ cái uy tín này sau cái vụ mà đồng bóng mà em em lỡ em lỡ em khiều chúng hoài linh em lỡ em khiều chúng hoài linh cái hoài linh bị câm luôn hai tháng mấy rồi bây giờ đụng tới cái chuyện tiền bạc này không biết nó nhại hay nó nhột cái gì đó mà hoài linh mới bị lôi ra vì sao trong cái lúc đó em nói là kiểu gì cũng phải truy hoài linh ra đó quý vị thấy không ra mà có một điều em tiếc là tại sao hôm qua cái cuộc nói chuyện đó đó mà không phỏng vấn giùm em là tại sao hai tháng mấy nay á, là gần 3 tháng nay hoài linh bị câm câm bất ngờ luôn câm và điếc đó rồi bây giờ đụng tới cái chuyện này hoài linh mới ra mặt hiện nay cái câu chuyện của chúng ta đang rất xôn xao rất sôi nổi rất rơm rã với cộng đồng trong và ngoài nước về một tư cách võ nguyễn hoàng linh hoài linh à, đã coi như là tạm dùng cái số tiền của cộng đồng xã hội để làm một cái tài khoản riêng cho mình tôi nói thật với quý vị nha nếu như mà hoài linh có bay về mỹ rồi thì má ơi mất luôn tôi nói một cái giả thuyết thôi nha quý vị vì đối với cái người nghèo á là họ nghe con số tiền đó thì rất là lớn nhưng mà ngay cả ở Mỹ cái số tiền năm sáu trăm ngàn đô đó là cũng là một sự nghiệp rồi đó quý vị cho nên nói gì nói thì Hoài Linh vẫn là một con người gọi là thể hiện qua cái đẳng cấp của mình cái vai trò của mình cái thương hiệu của mình ngay thời điểm này và tôi không biết tại sao tôi khiều đúng ngay lúc mà hình như nghiệp quật Hoài Linh hay sao mà tụi nó cứ nói tôi là tổ nghiệp sẽ quật tôi nhưng mà ai ai quật ai đi không biết nữa đó cho nên á một lần nữa tôi nói thật với quý vị á tôi tiếp một cái là tôi không có đóng góp vô tôi nói đi nói lại thì quý vị thông minh quý vị sẽ hiểu nếu tôi có đóng góp vô thì kiểu gì mà linh không chạy khỏi tôi đâu tôi nói thật với quý vị á tôi có một cái niềm tin một giấc mơ rất là mãnh liệt rất rất là mãnh liệt mà giấc mơ của tôi á là ít khi nào sai lắm nha quý vị quý vị tin em không quý vị quý vị thả tim em đi chùm chùm đi quý vị rất tiếc em không có cái thương vụ trong cái thương vụ này nếu em có trong cái vụ án này thì thôi là linh đình luôn thì thôi cái chuyện này để cho cộng đồng mạng và những người mà à, trao niềm tin à, trao niềm tin nhiều khi gặt hậu quả đó nha quý vị chứ không phải là trao niềm tin mà gặt được hiệu quả đâu nha quý vị đó sau cái cú này là quý vị á, à, phải tự cân nhắc với nhau và chúng ta phải có những cái chuẩn mực sau này và trong cái vụ này á, thì tôi cũng đề nghị là nhiều cái báo chí lên tiếng chứ đừng có một hai tờ báo lên tiếng để mà che đậy cho hoài linh thì thật sự ra cái xã hội này cái cuộc sống này cái niềm tin này nó bị mai một rồi buồn lắm nó không có công bằng nó thật lòng tại sao phải lên tiếng binh vực che đậy khuất lấp những cái điều mà cố gắng dĩ dụ khi sự thật được phơi bài trần trụi ra như vậy rồi mà vẫn còn cố gắng níu kéo vẫn còn dĩ dụ để chứng minh chứng minh cái gì bây giờ sai thì nó đã sai rồi đi thì đi quá xa rồi ngoài cái chuyện này ra đó thì sao hội linh không lên chứng chứng uh, coi như là nói cho mọi người minh chứng cho mọi người biết là hoài linh và ông võ hoàng yên có quan hệ với nhau như thế nào và kết nối ra làm sao có một cái điểm g ra làm sao trời ơi, tôi còn nằm mơ thấy hai người đấu kiếm nữa thiệt đó quý vị ở đời này không gì là không thể đâu nha quý vị nhiều khi giấc mơ của em cho nó linh lắm đó cho nên nó nói thật với quý vị á không biết làm sao trời xui nó khiến em trở thành nhiều chuyện em không thích nhiều chuyện đâu mà tại chuyện nó quá nhiều cho nên em phải nói ra để sao không để chúng ta coi lại tư cách đạo đức về một nghệ sĩ ưu tú rất là ưu tú đúng quý vị <laughs> Ủa? thật chứ nếu mà nói về hài kịch đó là hài linh số 1 đó chứ mà bây giờ hoài linh mà lên diễn không biết là có ai cười nổi hay không hay là khóc mẹ nó luôn rồi vì mất tiền có khi vậy không biết được nữa đó cho nên là bây giờ chúng ta phải coi lại nghệ sĩ tôi nói thật với quý vị tất cả là trong lòng công chúng hết nhưng mà khi khi công chúng đã tẩy chay rồi khi công chúng đã phủ nhận rồi thì chỉ còn đi vào lòng đất mà thôi cho nên người ta nói hạ cánh phải hạ cho an toàn cuộc đời hơn nhau là gì khi mình cống hiến hết rồi mình còn được cái giá trị gì để mang theo để khi mình chết rồi mình được người ta nhắc đến với sự ngưỡng mộ tôn trọng hay là nhắc đến để người ta nguyền rủa mình từ đời này qua đời khác từ kiếp này qua kiếp khác cho nên á, tôi nói thật với quý vị á, tôi rất là xin lỗi những cái fan cuồng của ông Võ Hoàng Yên là của của của cái fan cuồng của của Hoài Linh vì tôi làm cho thần tượng của mọi người sụp đổ. Cái này không phải tại tôi đâu nha quý vị nhiều khi vận hạn nó đến bị sao đô la nó đè đó quý vị ơi hai ông nội này là sao đô la đè sao đô la đè nặng quá cho nên nó, nó nhiều khi là nó mắc hạn đó mà hình như là cái điểm quan đồng nó giống giống nhau một bên đó thì à, chùa xây không có tiền à thêm cái này nha quý vị cái này quan trọng nè ông ông hoàng yên á ông mới vừa xong một cái ngôi chùa ở ngoài sóc sơn á Hà Nội á thì ổng có xin tiền tôi thì bây giờ đệ tử ổng đang hoạt động rồi đó, Nhi, Nhi lấy cái thông tin cho chị Hai Nhi. đó bây giờ quý vị thấy không Ổng mọc nó tới ngoài hà nội rồi ổng có một cái ngôi chùa bây giờ chưa phải là ngôi chùa bây giờ chỉ là cái kêu là cái loại là là cái chỗ mà phát thuốc thôi cũng là đào tạo cho cho học trò của ổng á để mà đi lừa đảo tiếp đó thủ lĩnh đạo nó thủ lĩnh đó quý vị tôi nói đâu có sai đâu cái này là ổng nói với tôi và ổng có xin tiền tôi chứ tôi không có đặt chuyện không có đặt chuyện quý vị đó bây giờ là đệ tử ổng đi hoạt động ở sóc sơn á à, đi chữa bệnh ở sóc sơn nó cũng bốc thuốc nam thuốc gì đó quý vị và có một cái điều nữa quý vị thấy không kiểu gì kiểu tôi sẽ gửi một cái công văn đến tịnh độ cư sĩ được được không tôi tôi sẽ có một cái công văn gửi đến tịnh độ cư sĩ và đề nghị là tịnh độ cư sĩ phải giải thích rõ cho tôi cái câu chuyện 14 năm về ông võ hoàng yên không phải là họ không nghe tôi nói trên trực tuyến này đâu quý vị ơi họ nghe hết đó họ biết hết nhưng mà tại sao họ không nói họ không có một cuộc trực tuyến nào với công chúng hết trong cái đó đó họ có bao nhiêu ngàn tín đồ có bao nhiêu 200 ngôi chùa nha quý vị ở khắp mọi nơi trong cả nước đó quý vị thấy không rồi để cho một cái thằng lăng băm nó đi lừa trong và ngoài nước mà nói là không biết cái này nó thật chứ quý vị con nít 3 tuổi nó cũng không chịu nghe nữa chứ đừng nói chi cả cái cộng đồng xã hội này đó cho nên là tôi sẽ đích thân là một cái đơn tôi gửi đến và tôi có nghe nói rằng là những cái vị chức sắc á, mà ngày xưa đó mà đã có một lòng á, vì cái cái gọi là à, tu theo cái kiểu mà gọi là là à, ờ, bóc thuốc chữa chữa thuốc à, bấm huyệt à, chữa bóp thuốc thì họ rất là đàng hoàng tử tế nhưng quý vị tôi không có hiểu cái này nhiều mà đại khái là tôi hiểu còn từ khi mà có cái thằng lăng băm này á thì nó làm xáo trộn hết cái tịnh độ của người ta và nó chia phe ra 50 50 và hiện nay một số ủng hộ nó và một số cũng chống đối nó nhưng mà cái số chống đối nó đó, thì không không có đủ lực để lên tiếng và quý vị rằng đừng hiểu rằng là nó ra khỏi cái tình độ cư sĩ đó nó vẫn còn lấp ló đâu đó cái đám học trò của nó bắt đầu mọc dây mọc cánh mọc những nơi này nơi kia để đi chữa bệnh nha quý vị nó mới vừa khai trương cái cái chỗ chữa bệnh nó sóc sơn ngoài hà nội đó quý vị à quý vị thấy không tôi nói không sai nó mọc râu mọc rễ đầy và thủ lĩnh nó tạo ra thủ lĩnh bây giờ học trò của nó vẫn còn đi chữa bệnh núp lén đâu đó và vẫn còn nghĩ rằng là tôi âm mưu tôi hại nó thì bởi vì tôi mới nói quý vị rằng từ hôm giờ mình chỉ đang nói chuyện với nhau thôi bây giờ cuộc chơi pháp lý mới bắt đầu đây nè quý vị trắng đen thì nó sẽ ra trắng trắng ra trắng là đen ra đen chứ không phải là đơn giản mà mình đi nói vu khống người ta đó quý vị mà rõ ràng nó lừa quá tinh vi nó dẫn dắt nó sổ mũi nguyên một cái tịnh độ như là đi theo ý chí của nó theo hướng của nó và tôi biết thêm một cái điều nữa là cái thẻ member đó đó là ở bên tịnh độ họ có phát hành nhưng mà muốn đúng hay sai gì là cũng do nó nhưng cái riêng của nó là là gọi là tín đồ riêng của nó nha quý vị có nghĩa là nó dựa vô đây và nó hoạt động bên đây quý vị thấy nó cao thủ cái không và gần như nó sổ mũi đi hết một cái nhóm sau này không ai dám nói hết trơn còn những người chức sắc ở đó có có một cái ờ, ông trưởng ông trưởng lớn nhất ở đó, đó thì đã rất là già rồi già già mà yếu nữa đó quý vị cho nên những người mà còn khỏe khỏe trẻ trẻ đó, gần như là bị nó sổ mũi hết cho nên cái câu chuyện này á, vẫn còn ấp mở vẫn tất cả trong chúng ta vẫn chưa thấy hài lòng khi mà mà mà, mà chưa có ai lên tiếng sự thật về ông Võ Hoàng Yên Đúng không quý vị? Có tội với nhân dân, có tội với đồng bào, có tội với dân tộc đi chữa bệnh chết người mà vẫn không nghe ai nói hết. Vậy thì pháp luật ở đâu, thượng tôn ở đâu? Cái cái gọi là cái gì? À, gọi là cái chứng chỉ của cái tình độ cư sĩ á, nó nằm ở chỗ nào? Không ai chứng minh được hết trơn á, có nghĩa là tự mày làm, tự mày chịu rồi tự mày tất cả hết gì đâu có được, phủi hết gì đâu có được. Và chúng ta tin là gì? Tin vào tịnh độ cư sĩ, tin là người tu hành, tin là một con người mang cái mát, à, ăn chay niệm Phật đó và tu theo ờ, phước huệ song tu gì đó đó tôi nhớ được cái câu đó đó quý vị để mình đi lừa người ta quý vị thấy không nếu mà nói tổ chức thì cũng không đúng mà nói không biết thì cũng không được à, quý vị thấy nhức nhói không quý vị đây là một cú lừa thế kỷ mà bản thân tôi cũng bị tin mà cũng mấy trăm tỷ rồi nhưng tôi không có bị chết người vậy còn biết bao nhiêu người chết á không ai lên tiếng hết không ai nhận trách nhiệm gì mình hết không ai ờ, cảm thấy rằng mình có lỗi với đồng bào dân tộc không ai nghĩ rằng ờ à, vì cái tình độ của mình mà mình đã đã đã coi là vô tình hay cố ý tiếp tay cho nó đi lừa đảo suốt 14 năm chẳng lẽ những cái video clip mà nó lên nó nói người người à, ờ, như vậy mà chẳng lẽ bên tình độ không nghe quý vị thấy có vô lý không quý vị quá vô lý đúng không và tại sao nghe mà không lên tiếng chẳng lẽ nó chữa cho câm điếc luôn rồi đó bây giờ tôi nói đi nói lại quý vị thấy có vô lý không quý vị nếu tôi nói sai tôi không bao giờ nói mà tôi nói là phải đúng đó bây giờ thấy không họ chối bỏ trách nhiệm hết đó. vậy thì cái tịnh độ cư sĩ này họ tồn tại để làm gì bây giờ quý vị nói đi họ tồn tại không có trách nhiệm gì với ai hết vậy thì chúng ta có nên tin nữa không phải có trách nhiệm chứ làm sao là không có trách nhiệm được vậy cái cái quy luật đó đâu cái gọi là gọi là cái niềm tin mình đặt có đúng chỗ hay không chưa nghe ai lên tiếng hết hay là người ta nói im lặng là vàng còn tôi nói ra tôi mới là kim cương nè quý vị <laughs> nói ra mới là kim cương còn người ta nói im lặng là vàng chứ phải vậy đâu trốn tránh trách nhiệm chối bỏ trách nhiệm thứ nhất thứ hai nữa đó là không muốn dính vào hay là dính vào ngại quá hay là bị nó khóa mỏ rồi để cho nó dẫn dẫn dắt ra một nhóm luật sư đó là bảo vệ nó để qua cái câu chuyện này nó thoát thì thoát hết không được quý vị ơi chơi vậy chơi không vui chơi xấu với em không được mà chơi xấu với cộng đồng luôn không được bây giờ tôi hỏi quý vị nếu như nó không mang danh tịnh độ đi chữa bệnh ai tin nó đúng không quý vị nó lúc nào cũng tịnh độ cư sĩ ăn chay niệm phật phước huệ song tu tình người cao cả ai di đà phật ai mà không tin phải <laughs> quý vị hạn như em bây giờ em ra em đi chữa bệnh ai tin em đúng không quý vị thật sự luôn đó quý vị quý vị phải công nhận điều đó đúng không bây giờ trước mắt mình tin là mình cũng là niềm tin rồi thằng quay linh cũng vậy cũng là niềm tin niềm tin của nó là gì là một nghệ sĩ cao quý rất là cao quý đó có vậy không cũng là niềm tin đó mình cứ tạm ơn niềm tin rồi mình thất vọng mình sụp đổ rồi mình coi như là bị lừa đau lắm chứ quý vị mình là những con người hiểu biết mà mình bị những cú lừa ngoạn mục vậy mình cảm thấy mình bị sỉ nhục lắm chứ quý vị nhưng mà thôi em không nhục đâu chính vì em không nhục mới lột trần nó ra nha quý vị chứ nếu mà em biết nhục hay là em nghĩ rằng em phải nhục thì em đã không lôi tụi nó ra đâu quý vị em vượt qua sự sỉ nhục lâu rồi em mới có thể lên đây ngồi nói chuyện với quý vị em chia sẻ với quý vị tại vì em là người trong cuộc mặc dù là em chỉ biết nó một thời gian ngắn lắm nhưng mà em cũng được cái em thông minh cho nên em đã hiểu được nhiều điều đó, đi đi sâu đi sát thì em mới biết được những cái điều gọi là thực sự là bỉ ổi đó bây giờ vòng vòng quý vị thấy không bây giờ tất cả chúng ta phải hỏi tịnh độ cư sĩ trách nhiệm của tịnh độ cư sĩ ở đâu để rồi nó đi hôm nay lòi ra bao nhiêu người chết rồi chết người nha quý vị không phải giỡn nha mạng người chứ không phải là đùa vậy thì cái bằng cấp của nó rồi cộng thêm cái tình độ cư sĩ của nó và cái cái chữa bệnh phản, phản, phản khoa học của nó đã gây hậu quả ra bao nhiêu người thì mất tiền người thì bị mất niềm tin người thì mất mạng có tội không quý vị có tội đồ với chúng ta không quý vị tại vì những người chưa từng lâm vô hoàn cảnh mà có người bị mất có người bị lừa thì ngồi đó mà chu chéo chửi rủa tôi lâm vô hoàn cảnh đi rồi mới hiểu được cái cảm giác mình bị lừa nó ra làm sao đó. cho nên tôi nói quý vị thấy không tôi không ngừng chiến đấu chỉ có hai ngày thôi lòi ra hai người chết quý vị thấy cần đi về sau quý vị thấy không tôi đã nói cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi quý vị thấy tôi nói đúng không chưa kết thúc bao giờ chỉ mới có bắt đầu thôi đấy quý vị là cuộc chiến pháp lý đó hai ngày thôi lòi ra hai người chết còn trước đó đó là nó dễ dụ nó bưng bít nó làm tất cả mọi thứ từ giang hồ này nọ kia thậm chí là nó cho báo chí đăng luôn giang hồ để chi để đừng cái nhận dân sợ không dám lên tiếng đó cũng là một cái bẫy của nó đó quý vị nó sẵn sàng cho mình biết đó giang hồ để chi những người yêu bóng vía đó đâu có dám lên tiếng giang hồ giang hán thì nó cũng có hết nó mướn những con giang hán chơi giang hồ với mình đó quý vị thấy rõ ràng không để chi để mà những người nạn nhân yếu bóng vía thôi thôi thôi đụng cho nó là có giang hồ giang hán im nhưng mà em đâu có im em dẫn ngày đêm em rỉ đã em dẫn ngày đêm em công kích nó thì quý vị thấy hai ngày liền lòi ra hai người chết đó mặc dù cái sự việc nó đi hôm nay là đã gần 3 tháng nay rồi nó chưa bao giờ dần nóng quý vị thấy không chưa đâu còn nữa có biết bao nhiêu nạn nhân của 14 năm thấm tháp gì 3 tháng mà em ngồi em chu kéo đúng không quý vị nếu mà người có lương tâm nó sẽ thương em vô cùng vì em dám sống một lần cho cái sự tử tế và em dám sống một lần để mà lôi cái đám dối trá này một tập đoàn lừa đảo này ra chứ còn nếu mà em giống như mọi người thì chìm xuồng ngay và luôn tại vì em đọc được cái vị của nó nó dùng mọi cách để khủng bố thiên hạ và trong đó là nó khủng bố em nhưng mà nó quên một điều là chính em là người công kích để nó lọt bẫy em em barbecue tụi nó mà tụi nó tưởng là tụi nó ngu nhất mà nó tưởng là ờ, khôn nhất ngu ngu nhất mà tưởng khôn gì mới ghê chứ cái câu em hay thường hay nói vậy đó thì thành ra em nói với quý vị là cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu thôi thấy không mà bây giờ lội ra bao nhiêu là nạn nhân đau thương của tụi nó bao nhiêu người thân bại danh liệt bao nhiêu người tán gia bại sản quý vị nghĩ đi rồi tôi nói thậm chí quý vị quý vị không biết đâu tôi cũng biết chứ sau 3 tháng nay tôi làm như thế này là biết bao nhiêu người mê tín nó dừng lại biết bao nhiêu người tự nhiên thấy sao mình ngu quá mình đi mê tín mình đi nhảy đồng nhảy bóng mình đi mê tín những cái lời phán là ông này bà kia đó tủ quyền thất tổ thế này thế nọ kia đi qua thế giới thứ ba lập tức quay về cuộc sống hiện tại luôn nhất là phụ nữ hay bị dẫn dắt mình những cái chuyện ma mị đó đó lập tức quay lại cuộc sống hiện tại cho nên ít nhất nhất tôi cũng cảm thấy lòng tôi vui vì thế không cho nên đó tôi nói đây là một cuộc chiến mà tôi vẫn làm chủ cuộc chơi bởi vì sao tôi đọc được tất cả các cái mùi vị của nó các cái cách kiểu cuộc chơi của nó ở ngoài nó tỏ ra nó đạo mạo bao nhiêu ở bên trong nó khốn nạn thối nát bấy nhiêu quý vị thấy không đi ra công an mà nó mang cả luật sư bao dây cả luật trừng ở bên ngoài rồi nó quay ngược lại nó nói rằng nó sợ tôi gặp nó tôi xà vô cho nên nó phải cho người bảo vệ trời ơi nó bị ổ chưa từng cho nên tôi nói thật với quý vị á ở đời người ta nói có một cái câu đi đêm có ngày gặp ba rồi vỏ quýt dày có móng tay nhọn tôi đựng cái là liều mà rất gan nha quý vị tôi chơi chưa giờ bỏ chạy cho nên tôi nói thật với quý vị không có cái lá gan như tôi á thì kể cả đàn ông cũng không chịu nổi nó nữa chứ đừng nói mà một người phụ nữ như tôi tôi bất chấp tất cả tôi vượt qua cái sự sỉ nhục của xã hội tôi vượt qua những cái đời những cái điều rất đời rất thường để tôi sống một lần đáng sống ở quý vị thấy không tôi đâu có sợ gì đâu bởi vì bản thân tôi tôi biết tôi đang làm gì mà tôi đâu có khùng tôi đánh đổi được cái gì vì tôi sống tới giờ phút này rồi tôi đâu có cái gì để tiếc nuối nữa tôi bảo qua hết rồi cho nên tôi nói thật với quý vị á thêm một lần nữa tôi cũng không bao giờ mà bỏ chạy và không bao giờ mà tôi tiếc đối khi những gì tôi làm và tôi bất chấp tất cả những lời khuyên bởi vì sao bởi vì nếu tôi sống bằng những lời khuyên thì tôi không có ngày hôm nay cho nên đó những người khuyên tôi á, họ chưa hiểu hết cho nên là à, khuyên thì cũng có một cái ý tốt nhưng mà tôi là người trong cuộc tôi phải hiểu cái thằng ở trong kẹt nó làm gì chứ phải không quý gì <laughs> thả tim với em đi quý gì bao nhiêu người xem được không lên tới đỉnh điểm không 162 là một kinh 162.000 người xem rồi chắc cái này là là là, là nhiều nhất đó quý vị ơi Ôi, ờ, nhiều người đó giúp em đọc cái bình luận cho quý vị xem quý vị sẽ thấy rằng là cộng đồng mạng bây giờ thương em lắm bởi vì em em xứng đáng đó quý vị em xứng đáng được quý vị thương em bởi vì sao em không có vụ lợi nào hết thậm chí là em hy sinh cả cuộc đời em thậm chí là um, em có như thế nào đi chăng nữa em không bao giờ hối hận chơi một cái cuộc chơi nhiệt ngã này chơi vì cộng đồng chơi vì chính nghĩa và một lần em được sống tử tế với tất cả mọi người đây là cái cơ hội mà em được trải nghiệm đây là cái cơ hội để mà em thể hiện cái tình thương của em cái lòng yêu nước của em yêu dân yêu nước và sống hết lòng vì đồng bào dân tộc đất nước mình đã nghèo rồi con người của mình đã khốn khổ rồi tại sao mình phải để cho tụi nó lừa đảo mình nó lừa dối mình nó ma mị mình ăn trên đồng tiền xương máu của mình chính vì em không cam tâm em phải chiến đấu thôi quý vị ai thương ai ghét đó là cảm xúc của mỗi người nhưng riêng bản thân em em thấy em làm đúng thì em cứ thế mà em đi thôi cho nên không ai bao giờ ngăn được bước đường của em đây cũng là nhiều khi đó là sứ mạng mà đây cũng là một cuộc chơi trí tuệ em xác định rồi cho nên nói thật với quý vị nha bây giờ có khi một tuần lễ em đi làm mà khi mà ngày nào mà sắp sửa ờ, chuẩn bị mà lên trình diện với quý vị ngồi livestream như thế này em hạnh phúc lắm tại vì em biết đâu đó quý vị rất là thương em quý vị chưa gặp mặt mũi em quý vị rất là thương em có những người âm thầm mới là binh vực em một cách vô điều kiện đó là những cái động lực mà khiến cho em cảm thấy cuộc đời thật là ấm áp thật là ngọt ngào à, bù lại có những đứa nó chửi em xối xả nó chửi em như từ vô lượng kiếp em nợ gia đình của nó bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nhưng cái đó không thể nào mà làm cho em có một cái gì em chỉ cười mỉm thôi bởi vì sao vì sự ghen tức đố kỵ của nó khiến cho nó lồng lộn lên như một con chó điên chó dại thật là tội nghiệp đó quý vị cho nên nó thật với quý vị á, sau cái lần này mà em chiến đấu á, em tin chắc một điều á, cuộc sống này xã hội này sẽ trật tự trở lại rất là nhiều và chúng ta rất là tỉnh táo để nhận ra là chân lý ở đâu và đừng để người khác đưa mình vào chân tường có những cái niềm tin mà mình phải phải kiểm chứng không có chơi là không có chơi cái trò mà tạm ứng niềm tin và mua bán niềm tin được nữa chúng ta bị nhiều lắm rồi bị mắc lừa nhiều lắm rồi bản thân tôi thì cũng lên bò xuống ruộng vì tử tế vì bị thương người nhiều lắm rồi bây giờ tôi ngao ngán tôi ngao ngán tôi chán ngán nhưng, nhưng không có phải vì điều đó mà tôi bỏ cuộc tôi để cho tất cả mọi người tiếp tục bị lừa nữa cho nên quý vị có thương tôi hay không thương tôi tôi vẫn là tôi nhưng mà phải nói một điều là cái thời gian gần sau này là quý vị nhận ra được là tôi không nói dối tôi không có lừa dối quý vị và tôi không có trả thù cá nhân và tôi không có mang một cái tư lợi nào mà cho bản thân tôi hết tôi nói tất cả tôi gào thét tất cả là vì tôi không muốn tất cả chúng ta bị sống trong sự lừa dối bị ma bị tiền mất tật mang mà mất luôn cả cái mạng sống nữa Vậy thì tôi có làm gì sai với quý vị hay không? Còn những kẻ ra sức binh vực cổ vũ thứ nhất Tâm của nó thứ hai vì nó cuồng, nó tính, nó tin, nó ma, nó bị Nó đồng bóng và nó cấu kết với nhau Cho nên nó đã làm những cái trò đó với tôi Thì buộc nó phải trả giá trước pháp luật đó là sự thật với quý vị cho nên quý vị lội ngược dòng đi ngược gió quý vị thấy tôi đó có cái gì sai trả giá trước pháp luật đó là sự thật với quý vị cho nên quý vị lội ngược dòng đi ngược gió quý vị thấy tôi nói có cái gì sai không quý vị cho nên tôi đâu có bao giờ tôi tự giả vô mặt tôi đâu sống tới từng tuổi này trải nghiệm từng tuổi này rồi thành công là tôi hạnh phúc thất bại tôi xem là một trải nghiệm có gì đâu mà sợ cuộc đời ai cũng có một lần để sống mà tôi có là gan tôi rất là gan quý vị ơi cho nên tôi nói thật với quý vị nha tại sao anh dũng tôi thành công chưa bao giờ tôi cản bước ảnh hết ảnh làm bất cứ cái gì tôi đều tin ảnh tuyệt đối và ảnh làm bất cứ cái gì tôi đều cổ vũ cho ảnh hết bởi vì sao tôi nói với chồng tôi nếu thành công mang cái thành công đó mang cho đời nếu thành công là mình đã thỏa mãn cái tôi trong mình rồi còn nếu thất bại mình xem đó là một sự trải nghiệm ai cũng có một lần để sống sợ gì mà không trải nghiệm sợ gì mà không dám mà là đi tới phía trước vì mình đi mình mới biết được phía trước con đường đó ra làm sao cứ đứng ở đây nhìn tới và không dám đi tới thì đâu có gì đâu để trải nghiệm cho nên có những cái mình phải vượt lên chính mình mình trải nghiệm cuộc sống đó còn mình không dám trải nghiệm mà mình nhìn thấy người ta trải nghiệm thì mình ở đó mình cười chê người ta thì chứng tỏ là mình chê mình ngu hèn mình ngu dốt mình không dám trải nghiệm mà mình nhìn thấy người ta trải nghiệm rồi mình xem như là người ta là thế này là thế kia không riêng tôi tôi có một cái lý tưởng sống rất là rõ ràng kể cả cái chuyện đó mà có có 50 50 tôi cũng muốn trải nghiệm cho biết cho nên thấy nó thú vị ra làm sao mà may mắn là cả đời tôi chưa có thất bại quý vị ơi thương trường tình trường chiến trường tôi chưa có thất bại bao giờ quý vị thấy tôi vậy chứ là à, tôi không phải là đơn giản thôi quý vị nếu tôi đơn giản thì tôi không bao giờ sống bên một người đàn ông mà vừa giỏi vừa nổi tiếng mà vừa có rất nhiều tài nha quý vị mà nhiều tài thì cũng lắm tật lắm chứ phải là không đâu đó là sự thật đó quý vị cho nên phụ nữ hơn nhau cái gì hơn nhau là cái lá gan và trí tuệ và cái cách sống á chứ không phải là hơn nhau cái lời nói không bây giờ ghét tôi cỡ nào chăng nữa thì cũng phải biết tôi là người phụ nữ thành đạt và ghét tôi cỡ nào thì chăng nữa cũng phải biết tôi là một bà tổng của công ty tôi là người sống có giá trị không quý vị cho nên là ai thương tôi ai cổ vũ tôi ai ngưỡng mộ tôi tôi đều trân trọng hết và kể cả ghét tôi thì tôi chỉ thấy lấy làm tội nghiệp cho họ thôi họ không dám nỗ lực họ chỉ đứng đó họ nhìn và họ phán xét theo cảm tính nhỏ nhoi thôi thì suốt đời cũng không làm được chuyện gì lớn hết và đặc biệt cái là ông trời ông không có chiều lòng những con người mà không có mang tính quân tử mà lại mang đầy khí chất của tiểu nhân đó quý vị cái đó là cái tệ nhất đó. lấy lấy cái bụng tiểu nhân mà đi đo lòng quân tử quý vị đó, cái đó là cái mà tôi gặp rất là nhiều trong đời không lấy cái bụng tiểu nhân mà đi lò đo lòng quân tử cứ nghĩ mình như thế này mình nghĩ ta giống như nhau không phải đâu cho nên tôi nói thật với quý vị á à, có nhiều người nói với tôi và kể cả bản thân tôi cũng thấy sau những cái cuộc chinh phạt với nhau thì tôi mới thấy rằng là nếu như không phải là tôi thì không ai có thể mà dám đương đầu chơi một cuộc chơi này quá lớn đâu quý vị một cuộc chơi này đầy nghiệt cả đầy thách thức nhưng mà tôi đã xác định ngay từ đầu rồi là tôi không rời cuộc chơi và chơi cho tận cùng của cuộc chơi để cuối cùng á cái chân lý là chân lý chứ không phải chân lý là chân tượng đừng có dẫn mũi à, dẫn cả cộng đồng cả xã hội đi tới chân tượng không lừa niềm tin lừa thời gian lừa luôn những cái cảm xúc lừa tiền lừa bạc lừa thời gian lừa sức khỏe lừa tất cả tất cả cộng lại chỉ là chữ lừa thôi nhưng mà nếu mà chúng ta sống mà để người ta sổ mũi dắt đi người ta lừa mình thì chứng tỏ là mình bị coi thường lắm cho nên có những cái nông nổi á, những cái sai lầm mà mình phải nhận ra rồi mình phải vượt lên nó chứ không phải mình mình sai lầm mình nông nổi mình để người khác sai lầm nông nổi mình sống vậy mình không không thể nào mà mình à, mình mình trở thành người trưởng thành được thành ra có những người đó, lớn tuổi mà không bao giờ trưởng thành biết hết mà không bao giờ dám nói hoặc là biết hết mà không bao giờ mà dám vì sợ ra chạm quý vị thấy không một con người mà như vợ chồng tôi á mà như nhất là một người phụ nữ như tôi mà dám đứng ra trong những cái sự kiện như thế này là gọi là hiếm hoi đó quý vị vì ai cũng niệm ấm chăn em ai cũng muốn được sự bình an ai cũng muốn được người khác ca tụng bưng bít che hết những cái gì thối nát lại để đưa những cái mặt là tiền bằng phẳng ra đẹp đẽ ra để người khác tung hô không tôi không cần ai tô son kép phấn cho mặt tôi hết mà tôi phải đẹp thật sự tôi tự làm cho tôi đẹp chứ tôi không cần ai trang điểm cho tôi tô xong trái phấn như mặt tôi đó là những cái giả tôi không thích vì bản thân tôi tôi có thể lừa dối cả thế gian này nhưng mà khi đêm tôi nằm xuống làm sao tôi lừa dối được bản thân tôi được cho nên khi đêm tôi nằm xuống tôi chả có điều gì phải suy nghĩ kể cả ngày mai là ngày cuối cùng ngày tận thế tôi vẫn là tôi tôi nói thật với quý vị cái khác biệt của tôi là ở chỗ đó, tại vì tôi không bao giờ sống trong miệng lưỡi thế gian và tôi cũng không bao giờ muốn sống cho vừa lòng thiên hạ mà tôi sống cho cái gì tôi thấy nó đúng có thể là mọi người không nhận ra nó đúng hôm nay nhưng biết đâu ngày mai sẽ nhận ra giống như dần dần á thì quý vị đã thấy rằng là tôi đã đúng Chứ lúc đầu là là tất cả mọi người hoang mang nghi ngờ đặt cho tôi 100 ngàn dấu hỏi Và tới tận bây giờ có nhiều người cũng nói tôi điên tình Trời ơi, nghĩ tôi sao mà tôi phải điên tình Biết bao nhiêu người quý vị có thấy không Anh Trần Dần Chà Bá luôn mới tỏ tình với tôi say mê tôi đó, nghe là thấy bự là sao điên tình được Rất nhiều người đàn ông mê tôi chứ đâu phải là là, là là là, là nghĩ tôi là cái gì đâu quý vị Phải không trời ơi được cái là tôi đào qua một đời luôn đó quý vị cho nên là những cái câu nói rất là rẻ tiền rất là ngu dốt không mình nhìn lại mình mình không giống ai mà mình cứ nghĩ là ai cũng giống mình là chết rồi quý vị thấy không cho nên nó thật với quý vị tại sao tôi đã làm rất nhiều thoát xô chỉ mong muốn chia sẻ với tất cả chị em phụ nữ bớt mồm bớt miệng lại để được hạnh phúc để được bình an đó quý vị nào mà đã từng xem những thóc show tôi có những cái thóc show tôi mà lên tới gần 2 triệu người xem đâu phải là tầm thường quý vị tôi đã đi qua sóng gió tôi đã vượt qua dư luận tôi đã bước lên tất cả từ những cái khổ đau từ những cái mà à, gọi là những cái vinh quang của cuộc sống tôi nếm đủ hết rồi phải nói là nếu mà tôi trầm tình với quý vị về cuộc sống của tôi quý vị sẽ ngạc nhiên lắm tôi đã nếm đủ tất cả à, những cái món ngon vật lạ trên đời và những cái cay đắng khốn khổ khốn nạn nhất của cuộc đời này rồi cho nên là đối với tôi nó chỉ là cảm xúc quy đi quy lại nó chỉ là cảm xúc thôi nhưng mà khi tôi khống chế được cái cảm xúc rồi thì tôi làm được tất cả mọi thứ đúng quý vị mà cho nên nó hãy mà có cảm là tôi xúc mà nhiều khi á, trong cuộc đời mình á, mình sợ nhất là mình không còn cảm xúc nữa cái là cái là mình bị tê liệt mình bị tê liệt mình không còn cảm xúc nữa cái đó là cái nguy hiểm nhất của một cái kiếp người chứ còn nói thật với quý vị hay có cảm là có xúc và xúc đủ kiểu muốn kiểu gì cũng có miễn có cảm xúc là mình xúc được hết xúc trong mọi hoàn cảnh à, mình thích thì mình nói mình thích thì mình chơi thậm chí có nhiều cái nó xuất phát từ cái cảm xúc lắm đó cho nên quý vị thấy không tôi 50 tuổi rồi mà tôi năng lượng rất nhiều và đối với bản thân của tôi á thì tôi làm gì tôi có trách nhiệm và gần đây thì tôi thấy tôi có trách nhiệm với cộng đồng rất là nhiều sau khi mà tôi nhận ra tôi là người bị lừa tôi là người bị lừa dối và tôi nhìn cái bối cảnh chung á thì tôi đã thấy rằng là 14 năm nay á biết bao nhiêu người bị lừa mà tại sao họ không dám lên tiếng thì tôi thay mặt tất cả mọi người tôi lên tiếng tôi có lỗi gì không quý vị đó thì ít nhất 3 tháng nay nó cũng đã hết đi bấm bẻ cổ và lường gạt người ta rồi nó đã nằm yên 3 tháng nay rồi thì thì rõ ràng là là là nó thằng giỏ nằm yên rồi bây giờ cho còn một cuộc chiến pháp lý cuối cùng nữa thôi bây giờ thắng bại nó không quan trọng nhưng mà rõ ràng là nó nó đã thân bại danh liệt rồi ai tin nó nữa bây giờ nó do lo nó giữ cái mạng nó nó sợ ra đường nó sợ là những cái nạn nhân mà mà mà bị nó hại bị nó lừa xúc nó thôi quý vị thấy hèn không sống một kiếp người vậy sống có nghĩa gì đâu quý vị thà là nghèo cũng không có tội ngu dốt cũng không có tội mà đi lừa đảo là có tội nha quý vị chẳng những tội mà còn tội nặng nữa đó quý vị thấy không cho nên làm gì làm đừng có bao giờ mà nghĩ tới chuyện đi lường gạt người khác và đừng bao giờ nghĩ rằng là mình khôn hơn người khác không có đâu có khôn có dạy chỉ có một đời để sống thôi nhưng cái quan trọng nhất là sống cho cái đạo đức cái đạo đức là kim chỉ nam mà để cho tôi sống tôi sống để mà tôi phấn đấu cả cuộc đời tôi ở cho quý vị thấy không rõ ràng đến giờ phút này á tôi rất là tự hào là mẹ của bốn đứa con và tôi dạy dỗ con tôi là đạo đức phải là hàng đầu còn nghèo cũng không có tội dốt cũng không có tội như quý vị cho nên quý vị có một cái dịp nào tôi sẽ trần tình cho quý vị về những cái gì cuộc đời của tôi mà nếu mà tôi nói thật với quý vị chính những cái quá khứ đau thương ấy, mà khiến cho tôi trưởng thành cho tôi sống tử tế cho tôi biết thương người khác nghèo khổ hơn tôi thậm chí là trong cuộc đời mình có những cái nhìn đồng cảm những cái nắm tay ấm áp những cái mà lời an ủi nó đáng giá hơn tất cả mọi thứ vật chất trên đời này chứ không phải là vật chất đâu nha quý vị vật chất nó chỉ là phương tiện thôi cho nên tôi nói thật với quý vị mặc dù là tôi trải qua à, ba à, mươi mấy năm làm người tôi trải nghiệm quá nhiều rồi hỉ nộ ái ố rồi rồi những cái cảm xúc của người ở trên cao tôi quan hệ những người nghĩa là không phải người khác gặp được tôi gặp tất cả những người thượng vàng hạ cám tôi đã gia, tức là giao du gặp biết bao nhiêu người trên đời này rồi cho nên có gì đâu mà cho tôi lạ đâu quý vị không cho nên cái phong độ của tôi là tôi sống có lương tâm rất là đạo đức tôi có thể chia sẻ đồng tiền cuối cùng của tôi nếu như người đó cần hơn tôi đó là sự thật đó quý vị và cái mà tôi nhận lại được là gì là gần như là trời tôi kêu trời trời thấu mà tôi kêu đất đất nghe đó quý vị cho nên có những lúc tôi buồn tôi coi lại một mình á tôi cảm thấy tôi chỉ nấp vào tâm hồn của tôi thôi tôi không còn tin ai nữa hết tôi chỉ là tự nấp vào tâm hồn của mình tự an ủi mình tự gạt nước mắt và đứng lên không ăn bài tình cảm của ai hết đặc biệt Nguyễn Phương Hằng tôi không bao giờ ăn bài tình cảm của ai hết và quý vị có biết rằng không là ngay trong cái cuộc chiến này tôi là người tạm biệt bạn bè không còn một người tôi tự trọng tới cái mức mà tôi tự lóc hết các số dù người đó chưa bao giờ mít lòng với tôi dù người đó chưa bao giờ làm cho tôi buồn nhưng tôi cắt hết tất cả những cái mối quan hệ ngoài cái chuyện tôi điều hành công ty và tôi chỉ đạo cho nhân viên tôi làm theo ý tôi thôi bởi vì sao tôi không muốn rối não vì sao bạn tôi á sẽ khuyên tôi thế này phải ý kiên thế kia tôi không nghe ai và tôi không tin ai ngoài tin đúng chồng tôi và tôi tin vào bản thân tôi tin vào lương tâm tôi tin vào trái tim tôi cho nên bạn bè có khi cũng tốt cho mình và cũng khi không phải không tốt cho mình đâu nhưng mà qua cái câu chuyện này tôi có một cái bài học về tình bạn rất là thiêng liêng rất là sợ luôn đó quý vị cho nên tôi nói thật với quý vị tôi là người tự trọng đặc biệt tôi không bao giờ mà hỏi ý kiến ai ngoài chồng tôi tôi, tôi có một cái đó, đó. À, tôi có một cái đó đó rất là rất là bản lĩnh rất là tự tin nha quý vị à, bây giờ thì tôi à, sẽ à, đọc bình luận của một số à, quý vị đang theo dõi chương trình này mà nói nhiều quá biết quý vị có bị đói bụng không nữa à, tôi sẽ đọc cái bình luận cái bình luận mà quý vị đã bình luận và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị thì một cái bình luận này nè của một cái em này à, đeo khăn quàng đỏ đeo khăn quàng đỏ nha quý vị à, tên là Hoàng Ngọc Tuấn Chú Hoài Linh ơi, mong chú đứng vững cướp dư luận, đừng nghe những lời đàm tiếu của họ nha chú, họ nói đúng đó. <laughs> đừng nghe những lời đàm tiếu ờ, của họ nha chú, họ nói đúng đó. Quý vị thấy em này cao thủ không quý vị? Em này thật là quá cao thủ. Quá cao thủ luôn quý vị ơi. À, Hoàng Ngọc Tuấn thì à, pha bẻ lái cực khét, cực gắt, khét lẹt luôn đó cái cái em này là Ken Lâm à, có một cái bình luận là, là pha bẻ lái à, cực gắt khét lẹt luôn quý vị thấy chưa quý vị đó là một cái bình luận đó quý vị còn một cái uh, bình luận này là của em uh, Đăng Thư uh, đưa luôn cả cái hình ảnh của em nha quý vị em này thật là dễ thương nè cô yêu của tao nằm mơ là chỉ có đúng thôi nha không biết tối nay cô có nằm mơ thấy gì để mai kể cho mọi người nghe nữa không ta? Không ghê, giờ đám người nào đó nghe cô tao kể chuyện kim bao chắc cũng rén ra quần lắm. <laughs> Trời ơi trời. ý là đái ra quần đó phải không? Còn một cái này á, thì à, bình luận của em à, mẹ hiền yêu dấu nè. Con gái chiều về sớm nghe con ghé mua bia luôn nghe chiều mẹ nói với chú bưng tivi với lo ra trước sân cho mấy bà hàng xóm qua xem về sớm mua nghe con sáu rưỡi like rồi đó lo mà về ghé cô tú lấy dịch luôn <laughs> trời ơi đang hoạt động cái này là đang âm mưu tổ chức nhậu như quý vị rồi có cái kênh của anh Doctor TV á anh đưa 101 cái à, cái kiểu mà mọi người mê mê à, livestream của em đó quý vị trời ơi cảm động quá cảm ơn anh Doctor TV nha hôm trước hằng có nhắc mấy kênh youtube á mà nó quá nhiều đi rồi cái em mà à, cái gì mà giống như là à, quân tử công tử gì đó nhiều quá không nhớ nổi nha còn cái à, bình luận này của là tây trần phan bảo vệ sau vụ này em sẽ kiện chị Hằng vì làm cả nhà em mất ăn mất ngủ vì không tin của chị và không livestream của chị yêu mến chị lắm rồi kiện đi quý vị biết không ngày xưa tôi mới gặp anh dũng á là anh dũng anh đòi kiện tôi ra tòa rồi đó quý vị ảnh đã xử tôi um, coi như là một cái tội à, coi như là ảnh nói là ảnh lần đầu tiên ảnh gặp tôi là ảnh cho tôi một cái tội là ảnh xử tôi luôn cái tội là 6 tháng tù ôm vì tội gây thương nhớ đó quý vị thấy không em quyến rũ lắm chồng em gặp em một cái mà xử em 6 tháng tù ôm luôn à, tội gây thương nhớ Nên em nhớ hoài cái mỗi lần mà em nhìn anh Dũng là em mắc cười anh cũng hài hước lắm nha quý vị tội gây thương nhớ mà anh làm em 6 tháng tù ôm mà giờ ôm tới giờ chưa chịu buông ra đó quý vị còn cái này là của ờ, Nguyên Ngô Hồng chúc dàn sức khỏe hãy gọi tên em trong live chum rồi live chum <laughs> live chum hay live chim rồi mãi yêu à, form Sài Gòn with lớp rồi đây em ơi em hai chai rượu này em ờ, em uống em không cho chị ăn chai nào hết vậy đây đây chị gọi tên em trong live chum rồi nè <laughs> trong live chum nè <laughs> anh rất em nó tệ lắm quý vị ơi nó tệ lắm quý vị ơi còn cái này là của em Mai Thanh Thu Tôi bị mê giọng cô Hằng với lúc cô cười á Nào không coi là không ăn ngon ngủ yên luôn á Trời cô dễ thương hết sức à. <laughs> Còn cái này là Gabu Gabubu mát Vợ chồng em coi cô từ ngày đầu Coi cô riết giờ em livestream bán hàng em cũng thương quý vị y chang của hằng đi đâu cũng thấy thú vị y chang cô à quý vị không ai cũng yêu em câu thật là thú vị Ủa mà khó lắm như quý vị nói còn đi khó lắm đấy còn ờ, ờ, em chang chang là cả sớm con đang chờ cô mơ tiếp giấc mơ về võ anh võ em luôn á cô họ gửi cho chín trái tim trên khuôn mặt cười thiệt là dễ thương đó quý vị trời chín trái tim luôn đây còn một cái này là của nguyên ờ, hồng ngô chúc chàng sức khỏe hãy gọi tên em trong livestream đó à, bãi nào cũng có dấu răng trời ơi trời ơi bãi nào cũng có dấu răng là bãi nào không hiểu đây, còn Thanh Vi 2002 Lịch sử tìm kiếm trên điện thoại, tivi nhà con đều là tên cô Hằng hết Con học online mà con chỉ xem cô Hằng live đến nỗi con quên là mình đang học luôn Rồi quý vị ơi em rất là có lỗi như quý vị Bây giờ mấy thằng robot đó, nó còn không kiểm soát được em nữa quý vị ơi <laughs> Nó cũng rối não với em luôn đó chứ đừng có nói mà người bình thường trời ơi quý vị coi nè đây là một anh chàng rất là đẹp trai đó đẹp trai dễ sợ luôn ngồi chống cằm em ơi chị nhìn em như vậy là chị biết em rất là ngầu nè bây giờ có mấy thằng nó muốn xử chị nè em ra em xử nó giùm chị được không nè quý vị coi nè đó những cái hình này làm sao mà không thương được quý vị đó quý vị thấy không tất cả những cái gì mà của tất cả quý vị dành cho em á em không bao giờ làm phụ lòng quý vị đây là quý vị nhìn nè đó Trời ơi làm sao mà em có thể nào làm cho quý vị thất vọng về em được Không bao giờ em để quý vị thất vọng về em Thế này quý vị nhìn xem nè Đó Tất cả ở đâu cũng cũng Đây à, là quý vị coi nè Có một cái bán này mà ngồi một mình nè Đó ngồi hóng lên em và thương đứt ruột không Đó quý vị thấy không Đó lặng lẽ lặng lẽ theo em đó Quý vị thấy không Chắc là anh Trần Dần anh cũng cũng xem em thường xuyên lắm Chắc là sau cái bữa livestream này Em với anh họ hẹn nha gọi là gọi là gọi là gọi là yêu từ xa nha anh ở ờ, quý vị thấy không còn cái này là cái bình luận nè à, tâm nguyên ông yên làm cho người câm biết nói chị hằng làm cho người biết nói phải câm à ý em muốn nói là chị nói hoài linh phải không bữa nay hoài linh nói rồi nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị chơi công bằng á là quý vị phải phỏng vấn hoài linh là tại sao hai tháng mấy nay câm là mối quan hệ của hoài linh với võ hoàng yên ra làm sao như thế nào sao câm được người của công chúng là đặt trên công chúng chứ chơi câm chứ đâu có được phải không quý vị quý vị thấy em nói đúng không nếu quý vị thấy em nói đúng quý vị thả tim đi đó, à, bây giờ em cũng nói thật với quý vị, quý vị là qua cái truyền thông này, em có cái truyền hình này thì cũng yêu cầu Hoài Linh lên tiếng đi. Lên tiếng về cái mối quan hệ à, à, giữa Hoài Linh với lại à, Võ Hoàng Yên đi, có đấu kiếm không? Rồi à, như thế nào cho mọi người trong và ngoài nước nó gõ đi, nó gõ gàng đi. Không thôi là ai cũng không không không yên tâm hết. Nó có cái gì đó nó nó, nó không được minh bạch đó, người ta rất là khó chịu cho nên hoài linh nó sẵn đây rồi hoài linh lên tiếng không đi người anh hùng bất khuất mà đâu có sợ gì đâu mà mà phải giấu giếm đúng không có đấu kiếm mà cũng là bình thường không có gì đâu mà không dám dĩ dãn đâu mà có gì đâu lên tiếng đi hoài linh ơi lên tiếng đi để cho mọi người thất vọng tôi kêu hơn hai tháng nay mà tôi không thấy lên tiếng mà đụng tới tiền là nhảy bật bật ra lên tiếng liền ít nhất cũng sợ tù ha vui ha tô ngọc hòa con là con trai nha cô lần trước cô gọi con là con gái con không ngủ được <laughs> trời ơi xin lỗi nha con con là con trai mà cô cô nghe chữ hòa con cô tưởng là con gái con theo dõi cô từ livestream đầu tiên đến giờ con luôn ủng hộ cô mà nhiều lúc con thấy cô thiệt là bất lực quá ngay cả việc làm mình bớt đẹp đi bớt duyên dáng đi cô cũng không làm được cô thiệt là thú gì trời ơi nô tài đáng chết nô tài đáng chết nô tài có tội cô tài đáng tội đúng đó ngay cả cái việc làm bớt đẹp cũng ngay cả cái gì mà làm mình bớt đẹp cũng không làm được nữa trời có lỗi quá cái gì ơi có lỗi quá cô thật là có lỗi nha cũng không làm được cô thiệt là thú vị trời cái câu này rất là hay nè cái này cô về cô phải dán lên ờ, hãy ai khen cô đẹp cô khoái rồi kỳ lắm nè theo ngay cái, cái việc làm bớt đẹp đi bớt duyên dáng đi cô cũng không làm được trời cô bất lực thiệt luôn thật là thú vị thật là thú vị Trời quý vị ơi, bây giờ cộng đồng mạng á đặt cho em một cái tên là bao phương hằng mới ghê quý vị em là nguyễn phương hằng mà bây giờ đặt em là bao phương hằng nè quý vị coi em nè trời đất ơi bao luôn bao phương hằng chứ không phải là là, là nguyễn phương hằng ấy quý vị người ta bao thanh thiên còn em là bây giờ bao phương hằng nè còn em là, là long dương bao phương hằng đã mơ thì chỉ có chuẩn nuốt không trôi thì nhả ra rồi thì nuốt không trôi nhả ra có gì đâu khó đâu mắc nghẹn thì ối ra thôi cái này cũng chuyện bình thường thôi mà đúng không rồi còn cái em này thì là thanh nguyên lót ghế hỏng trời quý vị ơi cái em trai này có chút xíu thôi mà lót vé hóng mới sợ nữa quý vị chút xíu mà cũng nhiều chuyện ghê quý vị coi như là mặc áo á là có hình của em với anh yêu của em nữa quý vị đó quý vị thấy chưa thấy cưng ghê chưa quý vị chút xíu thôi đó quý vị cũng ngưỡng mộ của hằng nữa hà ừ. trời ơi còn cái người này có cái nickname dữ thiệt quý vị ơi thích khẩu nghiệp <laughs> chắc cái này phải để thích phát nữa kế bên một cái thích khẩu nghiệp một cái thích phát nữa đấy người ủng hộ nhà nước 1 ngàn tỷ chống dịch nằm mơ cũng chấp à, cảm ơn em nha thích khẩu nghiệp <laughs> ừ quý vị ơi tôi lớn quý vị lâu lâu em được gặp quý vị em vui quá trời luôn bây giờ giống như em bây giờ giống như là à, em phải có trách diện với quý vị á một tuần em phải trình diện với quý vị hai lần có khi là ba lần quý vị nào cũng nói là trời vắng tiếng em hai ba ngày là nhớ em rồi mong em rồi hóng em quý vị làm cho em sao xuyến quá đi em sao xuyến em không yên được cho nên em phải lên À, khi nào mà rảnh em sẽ lên quý vị cứ chia sẻ với lại cái kênh youtube của ờ, con của em á em có khi ở nhà em cũng có thể là livestream với con em để mà em nhiều chuyện với quý vị nha quý vị đó đây nè quý vị ơi còn có một cái à, bài à, cái bài này của à, học viện và phòng chống phản động cái anti anti mà hôm nay là cũng là nói với em những cái lời nói này phải nói là em cảm động chắc có lẽ là họ hiểu được cái trái tim của em rồi cho nên em em nhờ thư ký em đọc lại nè tên tên cô nhờ con đọc lại nè cái hội anti nha quý vị mà hôm nay là viết cho em những cái lời này thì em phải nói là em thật sự em cảm động đó quý vị học viện phòng chống phản động tất cả những người đã đóng góp thực sự thì có thể đi xin lại xin anh hoài linh hoàn trả lại mình lịch sự mình xin đi chứ còn thực sự nếu mà có tôi trong vụ này tôi sẽ là người quất cái lá đơn đầu tiên gửi bộ công an để xin hoàn lại dù em chỉ góp có 100 ngàn em cũng đòi cho bằng được đâu có lý do gì mà lấy tiền em xong úm ba la 6 tháng bây giờ bể ra rồi thì lại trả lại em nếu mà không bể thì ăn của em luôn sao những đồng bào được giúp họ nhờ vả vô cái câu lá rách đùm lá nát đằng này nó lại chơi luôn chiếc lá nó đi luôn Quý vị thấy không, như vậy là không được. Chơi như vậy không vui, nếu câu chuyện này đúng như báo chí đã đưa tin thì Hoài Linh kiểu gì cũng phải ra mặt. Nếu không chịu ra mặt thì phải truy cho bằng ra mặt thì thôi. Vì cái hành vi này nó cấu thành một tội lừa đảo. Mấy ngày nay cũng như tình trạng chung của những chiếc tivi trên cả nước, tivi của nhà mình cũng vậy. Mẹ mình xem livestream của bà Phương Hằng triền miên mà đến nỗi mình cũng thấy cuốn. Nhưng những gì bác Hằng nói không phải là không có lý đâu, chúng ai thì người ấy giật mình à, một cái uh, fan ờ, mà anti của em mà bây giờ hình như là cũng cảm được trái tim em rồi đó quý vị cũng bắt đầu thương em rồi cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn rất là nhiều à, còn một cái này nữa nè à, cô hằng yêu quý tôi tên là phạm hằng ở thụy sĩ 56 tuổi trong thời gian vừa qua ngày nào tôi cũng xem youtube à, theo dõi chương trình của cô thật là hấp dẫn Ủa, rất hấp dẫn đó chị Tôi rất ủng hộ và khâm phục cô, một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và đặc biệt có một trái tim nhân hậu. Paula, à, một người dũng cảm đứng lên đấu tranh vì dân tộc cho chính nghĩa, giọng nói mạnh mẽ rõ ràng và dễ hiểu, à, làm cuốn hút mọi người hâm mộ, diệt trừ bọn sâu một phá hoại đất nước. Về việc Hoài Linh với cô, về việc Hoài Linh với số tiền 14 tỷ đồng cứu trợ đồng bào miền Trung, thân yêu, theo tôi nghĩ đây là một việc làm tham lam và bẩn thỉu một sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhân dân nó định cướp đi những đồng tiền mà nhân dân miền Nam đã dành dụm chắc chiêu để ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt đang gặp lâm nguy với cơn nước lũ một miếng khi đói bằng một gói khi no tại sao dân chúng đang lầm than khổ sở mà sao ổng lại thản nhiên để tiền trong tài khoản riêng của ổng làm như vậy có xem tới đây thôi hả con đây là quý vị đây là một cái tâm thư của của một cái cô à, tên là phạm hằng ở thụy sĩ cô viết tới đây thôi à phải không con dạ, không, nhận. Ừ. không biết cái đoạn sau là cổ nói ý gì mà cổ nói cái đoạn trên cũng đủ bảy đầu được quý vị đây là một cái uh, trang của Hoài Linh bản tin 24 giờ à quý vị coi nè con đưa lên à, à đọc đi con đọc cái đó đi để con chiếu lên ừ dạ. trời ơi quý vị ơi bây giờ có người cũng mong cho em bị xét đánh nè cấm khẩu hay dính con cu nè quý vị ơi khổ quá đi nó chù em tới nỗi như vậy đó ừ, con đọc cái này luôn cho quý vị nghe đi con đọc luôn đi à, cái một ừ. à, một bài viết trên trang cá nhân của một facebooker đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu Phương Hằng, CEO của Đại Nam giờ đang là nỗi kinh hoàng của giới showbiz Việt. Người đàn bà này phải nói là tài sắc vẹn toàn, dù là vợ của đại gia Dũng Lò Vôi, nhưng về thân thế, sự nghiệp hay tiền tài cũng chẳng kém gì đức ông chồng. Giờ mỗi khi Phương Hằng lên tiếng về ai đó trong giới showbiz, dù có nổi tiếng hay giàu có, quyền lực đến đâu, người này lại chỉ còn biết yếu ớt trần tình, trải lòng hay xin lỗi. Toàn những cái tên đình đám, Hoài Linh, Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Kỳ Duyên, cả giới showbiz Việt cuối mình chịu trận và nơm nớp, nơm nớp và khấn vái để sau tên mình không bị nhắc đến, còn cái việc dám lên tiếng trước công luận để cãi với bà này, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Chắc giờ cũng chỉ biết khấn vái sao cho mẹ này bị xét đánh, cấm khẩu hay dính Covid thôi. Thật sự là nỗi sỉ nhục đối với giới showbiz Việt. Quý vị nghe chưa? Quý vị thấy cái thương em không quý vị? Và quý vị thấy không? Bây giờ nói đi nói lại thì tôi cũng xin chốt hai cái câu chuyện ở đây thì cái hiện tượng gần đây nhất quý vị thấy rằng một mình tôi đi ra tranh đấu với hai con người là võ hoàng yên và võ nguyễn à, hoài linh chúng ta bị tạm ứng niềm tin và chúng ta đã hoàn toàn mất niềm tin quý vị thấy không cái câu chuyện đến hôm nay nó chỉ mới bắt đầu và tôi sẽ à, dẫn dắt quý vị và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng tôi phải làm những gì bởi vì cái trái tim tôi bởi vì lòng tự trọng của tôi bởi vì một niềm tin mãnh liệt về về một cái đất nước văn minh về một cái nền văn hóa dân tộc cũng như là à, gọi là cái cái gọi là cái tôn à, cái tôn tư trật tự trở lại cái tôn ti trật tự trở lại cái văn hóa phải trật tự trở lại tôi sẽ chiến đấu đến cùng và hai con người này là hai con người coi như là mang ra được làm thí điểm đó. Tại sao tôi dám nói với một câu á, là họ đã tạm ứng niềm tin chúng ta bởi vì vì cái niềm tin đó mà chúng ta đã sụp đổ, chúng ta đã sập bẫy và chúng ta đã trở thành những, cái nạn nhân. và riêng bản thân tôi là nạn nhân đầu tiên của cái cuộc khởi chiến này. Cho nên quý vị thấy rằng là con người tôi nó cực kỳ mạnh mẽ. Là tại vì sao tôi hiểu được tôi phải làm gì đó tôi phải có trách nhiệm với cộng cộng đồng tôi phải có trách nhiệm với những người thấp cổ bé họng và tôi phải có trách nhiệm để mà lột trần trụi ra những cái gì dối trá được che đậy bẩn thỉu bởi những cái hào quang và những cái thối nát phải thanh lọc cho sạch quý vị ơi dù cho tôi có ra như thế nào đi chăng nữa tôi cũng gào hét lên cho quý vị thức tỉnh để đừng trao niềm tin khi mình đã bị niềm tin hủy diệt thì con người mình nó mất mát ghê gớm lắm nó tổn thương ghê lắm mất tiền mất bạc thì mình còn kiếm được mất niềm tin gần như mình bị mất tất cả cho nên quý vị thấy không tôi là người hiểu biết tôi là người có lòng tự trọng và tôi biết tôi làm gì chứ không phải là tôi hồ đồ mà tôi à, đứng ra mà tôi lột trần trụi ra những con người cần phải đáng được trần trụi và khi đụng vô rồi quý vị thấy em đổ domino và đổ hàng loạt ra những cái gương mặt trần trụi ra chúng ta được nhận ra những cái giá trị thật những cái chân tướng thật được rúp lùm thật quý vị thấy thú vị không quý vị còn đâu là những cái danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tiến quý vị thấy không bị ổi không quý vị và bây giờ thật sự cái quý vị đó mà nếu mà hoài linh hồng dân mà lên diễn mà chúng ta có cười được á, thì một điều chắc phải thọc lép với quý vị ơi chứ chắc chắn tôi không cười được rồi mặc dù trước đây tôi rất ngưỡng mộ nhưng bây giờ tôi mà muốn cười được chắc tôi thọc lép mà chắc thọc lép cũng chưa chắc tôi cười bởi vì nó quá bị ổi tôi chỉ dẫn chứng cho quý vị thấy một số thôi là một số đang núp lùm à, đang núp lùm chờ cơ hội để mà phản đòn tấn công tôi tôi chấp hết tôi nói là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao chấp tất tay luôn quý vị đó cho nên tôi nói thật với quý vị đó là tại sao bây giờ quý vị đã thấy tại sao tôi có những cái việc làm mà tôi không trần tình được với tất cả quý vị thì bây giờ quý vị đã thấy rồi đó quý vị đã dần tin tôi coi như là quý vị quý vị cái tạm ứng niềm tin với tôi đi bởi vì tôi không có lấy gì của quý vị hết tôi không có quyên góp tiền đi cứu trợ mà tôi cũng không có đi chữa bệnh tôi không có lừa dối ai tôi không bao giờ và mãi mãi tôi không bao giờ cho nên là quý vị cứ tạm ứng niềm tin cho tôi đi quý vị cổ vũ tôi đi để ít nhất tôi cũng làm được điều tử tế để tôi dâng hiến cho đời quý vị cho nên là tất cả chúng ta đều có chung một cái bản tình ca mà chúng đó đã gài sẵn một cái game để chơi với chúng ta, với sát thủ với chúng ta. Cho nên một lần nữa tôi cảm ơn tất cả những người đã thương yêu tôi, dõi theo tôi, âm thầm chia sẻ tôi, cộng động viên tôi Và tôi cũng cảm ơn luôn những con người ngày đêm âm thầm âm mưu ráp tâm để hại tôi Để biến những cái khốn nạn đó thành những cái đòn bẩy tạo nên một cái sức mạnh mãnh liệt trong con người tôi Để tôi một lòng một lòng hướng về những cái điều mà thánh thiện nhất tử tế nhất nhân ái nhất để dành cho tất cả quý vị bởi vì tôi sống trong một cái xã hội này không phải chỉ có gia đình tôi mà cả một cái cộng đồng rộng lớn tôi phải có trách nhiệm tôi tự thấy tôi có trách nhiệm và tôi tự nguyện tôi chiến cái cuộc chiến này vô điều kiện cho nên người có trái tim người có lương tâm người có sự hiểu biết họ cảm được cái tình cảm của tôi bởi vợ chồng tôi làm bao nhiêu mang hết cho đời hy sinh không cần điều kiện gì hết còn những ai đó thấp thoáng những cái mưu đồ để hại tôi để quỷ diệt tôi để làm những cái điều bị ổi tôi đối với vợ chồng tôi gia đình tôi công ty của tôi thì tôi sẽ lột trần trụi họ ra trước công chúng bằng một cuộc chiến pháp lý đàng hoàng tử tế bởi vì chúng ta phải tự tôn ta phải trật tự phải xem pháp luật là là một cái nơi mà chúng ta gửi gắm niềm tin cao nhất mạnh liệt nhất cho nên đó tôi nói gì nói với quý vị thấy không rõ ràng tôi vẫn làm chủ cuộc chơi và vẫn cài một cái game cực kỳ chắc luôn cho nên ngày hôm nay á, thì là ngày 25 thì quý vị biết ngày mai là ngày đầu tiên tôi bắt đầu cuộc chơi pháp lý ngày mai là ngày đầu tiên tôi bắt đầu cuộc chơi pháp lý đó với ai thì từ từ quý vị sẽ biết đó cho nên là bắt đầu cuộc chơi bằng pháp lý rồi đó quý vị sau gần uh, ờ, 2 tháng thì ờ, cái cuộc cái cuộc mà thư kiện với ông yên thì nó đã diễn ra đang diễn ra và đang diễn ra còn cái cuộc chơi pháp lý với những con người à, những cái băng nhóm những cái group tạo ra à, chống cộng trong và ngoài nước kêu gọi mọi người thế này thế nọ thế kia thì là một cuộc chơi pháp lý có chạy trời cũng không khỏi luật pháp của nhà nước việt nam và những kẻ phản động đang nấp lùm à, cấu kết với nhau để phá hoại trong và ngoài nước phải chịu trách nhiệm vì pháp luật việt nam là tạo ra để thực thi chứ không phải tạo ra để dòm và riêng cái câu chuyện của Hoài Linh thì quý vị cũng đã nghe tôi trần tình ngay từ ban đầu theo sự hiểu biết của tôi thì bây giờ phải có một cuộc dập mặt nhau ra cho nó rõ ràng đi quý vị chứ nếu không chúng ta cứ mãi bị lừa riết lừa bằng niềm tin lừa bằng những cái gì đó là thương hiệu là nghệ sĩ cao quý thối nát quá tôi chỉ nói một cái ý đó thôi quý vị là tại vì sao trong cái câu chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt và tại sao hoài linh đến hôm nay mới lên tiếng và có những cái cái gọi là những cái biến động xung quanh hoài linh thì chúng ta cũng có thể nhận ra được đâu là chân tướng đâu là thật đâu là giả mà chúng ta là những người thông minh mà quý vị cho nên là không có nói chơi được cái gì cái chứ không có nói chơi được cho nên cái chuyện mà tạm ứng niềm tin chúng ta tạm bỏ qua một bên đi mà chúng ta phải trở lại cái thật đi quý vị cái cuộc sống thật nó đang diễn ra mà chúng ta cần gì cần một lời trả lời cần một sự minh bạch cần một sự nghĩa là chính đáng nhất từ câu chuyện này qua câu chuyện kia để ít nhất chúng ta phải lột trần trụi nó ra đúng sai gì chúng ta cũng phải thỏa lòng cái đã chứ đâu phải chúng ta làm những con người ngu dốt mà trao niềm tin để mà gặt cái hậu quả trao niềm tin để rồi người ta cười với mặt mình là mình bị lừa không biết bao nhiêu người chửi tôi Bà khôn quá, bà khôn quá sao bà bị lừa Thì nhờ tôi bị lừa thì tôi mới chứng minh cho quý vị thấy rằng đừng có bị lừa giống như tôi Vậy sao không thương tôi kỳ hà Đúng không quý vị? Quá là kỳ luôn không đáng lẽ phải thương tôi phải phải thấy rằng ờ à, tôi đã hy sinh ờ, tôi cũng là nạn nhân chửi rủa tôi xúc phạm tôi chà đạp tôi rất là vô cớ vô duyên thôi cũng không sao nhưng mà tôi nói thật với quý vị bây giờ trở lại cái câu chuyện đó là tôi đã nói rất là rõ rồi có những giấc mơ thật là kinh khủng có những cái giấc mơ mà tôi tôi biến cái giấc mơ đó thành sự thật chỉ một đốt nhạc thôi nói thật với quý vị đó phải quý vị nếu không tôi đâu phải là bà tổng của đại nam phải quý vị cho nên đó là đừng có khinh địch mà hửi địch cả đám Thế quý vị, tụi nó đang bị hủy địch đó quý vị Tụi nó đang bị một mình Nguyễn Phương Hằng tôi pháo kích hàng ngày, hàng giờ Và rất là sợ tôi kêu tên Vì gần như là tôi kêu tên đứa nào á Là đứa đó là là chột dạ quý vị thấy không rõ ràng không tôi đâu phải là người hồ đồ đâu quý vị thấy không quý vị cho nên là khinh địch khinh tôi là một người phụ nữ thế này một người phụ nữ thế kia sai rồi cho nên đó là tôi nói là tôi rất là mãnh liệt tôi rất là bản lĩnh và tôi rất là chịu chơi trong cái cuộc chiến này tôi chơi tất tay với tất cả những đứa coi thường pháp luật và nhất là những thứ bày đàn tôi ghét nhất sống bày đàn sống dối trá sống ma mị là tôi ghét nhất con người có bản lĩnh không sống bày đàn không phe phái mới gọi là con người bày đàn để lành cái gì có ai nuôi mình không ha cuối cùng á bây giờ chúng ta đang thấy là chúng ta đang bị trao niềm tin và gặt lấy gọi là một sự mất mát một sự tổn thương bây giờ tất cả những người đang đóng góp giáo hoài linh có cảm thấy bị tổn thương không khi mà nó ém tiền 6 tháng trời bây giờ mới vỡ trận ra là cái niềm tin của mình cái tình thương của mình dành cho đồng bào miền trung đang bị nó mai một mà đã mai một 6 tháng rồi 6 tháng nó mai một rồi chứ không phải là chưa Rồi bây giờ nếu như không có câu chuyện này đổ bể ra nó còn mai một tới khi nào nữa Thậm chí hết dịch nó đi về Mỹ rồi là câu chuyện quê luôn Quý vị thấy đúng không quý vị? Tôi nói đúng không quý vị? 13 tỷ chứ không phải là 130 ngàn Bây giờ lòi ra 14 thì thậm chí bây giờ Hoài Linh bằng mọi cách để bảo toàn danh dự của mình Thậm chí là bây giờ nói 15-20 tỷ Khi mà ăn không được thì phải ối ra thôi rõ quá rồi vi phạm rõ quá rồi bây giờ hình sự hay dân sự hay như thế nào là do cái sự bình chọn của cộng đồng mạng thôi chúng ta chọn thì chúng ta phải chịu nếu chúng ta sai thì chúng ta phải khắc phục chuyện đó rất là bình thường ai trong đời chẳng lỗi lầm phải quý vị nhưng mà chúng ta phải biết khắc phục và chúng ta phải biết thế nào là sự là tổn thương thế nào là bị xúc phạm khi cái niềm tin bị hủy diệt khi cái niềm tin của mình bị mai một khi cái niềm tin của mình bị đánh cắp đó là sự thật đó quý vị cho nên á tôi nói thật với quý vị á trên đời này cái gì cái sự thật bao giờ nó cũng là sự thật đâu có ai mai một được và sự thật sẽ lột trần ra tất cả cho nên tôi nói với quý vị rằng là hiện nay á, tất cả mọi người tin tôi thương tôi không sai đâu bởi vì sao tôi là người có thương hiệu có lòng tự trọng và tôi là người đã thành công thì không có lý do gì mà tôi đi tắt ai vào mặt tôi mà tôi đi lừa dối thiên hạ bởi vì cái gì không oán không thù tôi chỉ đi đúng cái mục đích của tôi thôi và tại vì mọi người tấn công tôi thì tôi phải có cách tôi thu phục chứ còn thu phục kiểu nào thì hãy đợi đấy có hận tôi có ghét tôi có cay đắng tôi có chửi rủa tôi thì cũng phải phục tôi vì cái lá gan tôi quá lớn đó đó là vì cuộc đời hơn nhau cho đó đó có ghét á, thì cũng phải nói à, con này nó giỏi có ghét thì cũng phải nói à, con này nó cũng đẹp có ghét thì cũng phải nói con này nó giàu làm sao phủ nhận được ba cái thứ đó là là thương hiệu của tôi phải quý vị và cái quan trọng nhất tôi không có ăn bám chồng tôi không có ăn bám đàn ông tôi không có thở phổi người khác đó là lòng tự trọng của một người đàn bà tôi có quyền kiêu hãnh và trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ có cái lá gan như tôi có sự kiêu hãnh như tôi mà khi cái niềm tin của tôi cái sự kiêu hãnh của tôi bị chà đạp bị xúc phạm thì buộc tôi phải đòi lại thôi không có gì chân lý mà làm sao mà đẩy tôi tới chân tường được tôi đẹp như thế này mà biểu tôi xấu làm sao xấu được thậm chí là trời ơi ở trên trên mạng á có những cái tấm hình mà tôi nhìn tôi hết hồn tôi tưởng ngoại tôi không <laughs> trời ơi tại sao cố tình cái là dùng cái hình ảnh mà cao cao cao cao, cao nhìn mặt tôi ghê quá quý vị ơi và anh chị làm ơn á mà cắt youtube á thì phải cắt cái khoảnh khắc nào mà cho nó đẹp cho nó tự nhiên chút mấy anh chị cắt những khoảnh khắc nhìn thấy nó phản cảm quá mấy anh chị cũng dìm hàng tôi cho bằng được hà cái sài gòn dali á lại cắt hình rất là đẹp các hình rất là đẹp rất là rất là chuẩn luôn còn có những hình ảnh trên mạng của chị thấy không trời đất ơi nó đưa những khoảnh khắc mà tôi ngã ngớn tôi cười tới không giống ai trường cho nên thôi sống thì phải có tâm tôi đã đẹp rồi đừng có nói tôi xấu chơi gì không đẹp không vui nhớ quý vị 50 tuổi mà được như tôi không phải dễ cho nên tôi nói thật với quý vị tôi rất là hạnh phúc khi mà mỗi ngày mỗi ngày ai cũng hóng tôi trông chờ tôi lên nói chuyện rồi nhìn thấy tôi cười tôi nói Ồ, tôi hạnh phúc lắm quý vị tôi cảm thấy tôi tôi có trách nhiệm với mọi người nữa chứ vậy là cái tội của tôi là cái tội gây thương nhớ giống như ngày xưa anh dũng anh kết tội tôi là tội gây thương nhớ mà xử cái 6 tháng tôi ôm luôn ôm tới bây giờ gần 15 năm rồi đó quý vị thôi quý vị thấy không trời cái tội này nặng lắm đó quý vị nô tài cũng đáng chết nhiều người nó trội hai ngày không nghe tiếng chị em nhớ chị em phải coi lại cái clip cũ clip cũ để mà em hóng tới giờ nhất định là em phải phải tận mắt mà nhìn chị lên mà em mới chịu nghe chị nói em mới vui thật sự quý vị biết ông tôi là một người phụ nữ rất là vui vẻ rất là hóm thỉnh rất là hài hước tiếu lâm lắm đó quý vị nhưng mà cuộc đời nhiều khi nó đâu có tha thứ cho tôi đâu tôi phải sống thật tôi phải gồng mình lên tôi phải xù lông giếm lên để tôi chịu những cái trận phong ba bão tố của cuộc đời này nó trút lên đầu tôi để tôi, tôi sinh tồn tôi phải dễ dụa để tôi sinh tồn tôi phải gào hét để tôi tồn tại chứ nếu cho tôi cuộc đời bình yên thôi ai chẳng muốn phải không quý vị cho nên một lần nữa là tôi phải nói một điều á là tôi sẽ có trách nhiệm với quý vị và tôi sẽ chiến cuộc chiến này cho tới cùng và qua cái câu chuyện của hoài linh á, thì còn lại là câu chuyện của cộng đồng chúng ta nên yêu cầu hoài linh bước ra để nói cho rõ về cái câu chuyện giữa ông hoài linh và võ hằng yên và riêng cái câu chuyện tiền bạc á, thì tôi không dính vô chuyện này bởi vì tôi không có đóng góp cái tôi chia sẻ thì tôi đã chia sẻ cái tôi nói thì tôi đã nói cái tôi hiểu biết thì tôi cũng đã à, nói cho quý vị biết còn lại là tất cả là từ cộng đồng mạng và cái người có thể kết luận cái câu chuyện này đúng sai là cơ quan pháp luật và bên ngân hàng à, chứ còn chúng ta là chỉ là tham khảo thôi à, tiền tiền của quý vị à, cái nỗi đau là của dân tộc của à, miền Trung mà đến giờ phút này không nhận được cái gì, không có được cái gì và bây giờ đi làm cái gì nó có cái gì. Và bây giờ nhân cái dịp Covid này thì lại ra một cái niềm tin tiếp tục nữa phải là chờ tiếp nữa. Tôi nói nó mâu thuẫn cái đầu cái đuôi cái đích nó không giống nhau và cho dù cái tiền đó, đó nó có còn hay nó mất nó cũng không có giá trị nữa bởi vì cái giá trị bị đánh cắp ngay từ ban đầu rồi phải không quý vị tại vì tôi không muốn nói thôi nếu tôi nói trần trụi ra quý vị mới thấy đau lòng cái niềm tin bị đánh cắp ngay từ ban đầu rồi 6 tháng 7 tháng chứ không phải là một tháng mà nếu như không phanh khui ra thì đến khi nào chờ linh thì chờ đến khi nào phải không quý vị đó cho nên cái niềm tin của chúng ta đã bị đánh cắp ngay từ ban đầu rồi cho nên bây giờ có nói gì thì nó cũng đâu có giá trị gì nữa cho nên tôi nói thật lòng đã có gan chơi thì phải có gan chịu đừng có dãy dụa đừng có lôi cái người này vô để mà chứng minh cho mình đừng có lôi người khác vô để mà bảo vệ cho mình những cái chân lý cùn đó không ai ngu đâu đừng có cố đúng không càng cố nếu là cố quá thì có khi quá cố luôn đã à, quỳ linh có thấy bao nhiêu người hại quỳ linh chưa cũng vì sao cũng vì muốn thể hiện cái quân tử của mình mà nhấn đầu hoài linh càng lúc càng chìm xuống không nếu mà ngay từ đầu mà ra từ đầu thì đâu đâu có chuyện là hôm nay nhưng mà thôi cũng cảm ơn những sự thật phủ phàng những cái dối trá những cái điêu ngoa những cái lọc lừa những cái bẩn thiểu được núp lùm từ suốt 30 năm nay thì có thể tới giờ này nó mới được phơi bài ra nó được đem ra phơi nắng trừng truồng cho tất cả chúng ta nhìn thấy được cái bản chất thật của một cái anh gọi là đẹp trai rất là đẹp trai luôn đó cho nên tôi đâu có ngại gì đâu không cả cái xã hội này cả cái cộng đồng này nhận ra rồi đâu phải mình tôi đâu phải không cho nên á còn nghe nói thưa kiện tôi sao tới hôm nay tôi chưa thấy ai mời tôi hết cao quý quá hay là tác tán trụy lạc quá có cần tôi chứng minh không tôi chứng minh luôn cho bằng nghe tôi có luôn bằng chứng luôn cho mà biết đó cao quý quá mà đằng sau cái cao quý đó là một sự trụy lạc đốn bạc nhảy đồng nhảy bóng réo ma réo hồn kêu ma gọi hồn bắt bóng tổ chức bày đàn thác loạn trác tán đủ các kiểu hết chơi nhiều sai quá không ai chơi kịp hết đó cao quý quá thương hiệu nghệ sĩ ưu tiếu cao quý quá rồi nghệ sĩ nhân dân hồng dân trời ơi nó bị ổi quá luôn rồi lên binh giật ra lên diễn khóc lóc với người ta đi oan gia lắm oan gia thị màu lắm mẹ chửi cộng đồng chửi dân chúng chửi người nuôi mình như điên mà lên khóc diễn trời đất ơi chân tráo quá cái là thần điêu đại biệt tôi nói cái tên đâu có đúng đâu đừng có diễn nữa diễn dở như hạt nó phải khen với diễn dở như hạt mày diễn hoài chứ hạ màn đi diễn mấy chục năm rồi hạ màn đi đủ rồi công chúng người ta ngán ngẩm lắm rồi hạ màn đi đừng có diễn nữa đừng có dãy dụa nữa mai ra còn một chút danh dự cho sau này càng diễn càng dở càng diễn càng dở càng cố thì càng tồi bại mà quý vị biết không em nói thật với quý vị nha có một cái khốn nạn nhất là cái thằng nhà báo đó nó nói nó hốt em nó sẽ chơi em luôn một lần rồi em nghĩ em sợ quá mà mày là thằng nhà báo á mà mày kết nạp đảng xong là mày đi cấu kết với tụi phản động trời đất ơi mày nghĩ mày tồn tại sao mày coi thường pháp luật dữ vậy sao trời ơi rồi hăm dọa em á là thế này thế nọ kia còn một con thì hăm dọa em là sẽ xử em sau khi mà được dính trưởng trời ơi ghê không quý vị quý vị thấy nó bị ổi không quý vị đó cho nên quý vị á nghe em nói hết trần tình hôm nay là gần à, 3 tiếng rồi còn 10, 10 phút nữa là 3 tiếng rồi thì quý vị sẽ cảm được và quý vị sẽ là những người mà phán xét cái câu chuyện này đúng sai vì em không có tư cách phán xét vì em không có tham gia cứu trợ trong cái chiến này mà cái chiến kia em đưa đi xa rồi đó quý vị cái kiến kia em đưa đi xa rồi em nói thật với quý vị cả đời em không biết chơi với nghệ sĩ ca sĩ kịch sĩ hài sĩ gì hết em biết chơi ai hết trơn á em chơi mình em à đó cho nên đụng cái chiến này là nó hơi bị lạ nó hơi bị bị ngạc nhiên nhưng mà chắc cũng đó là là là gọi là từ vô lượng kiếp có cái nợ ân oán gì với nhau từ vô lượng kiếp kiếp này chúng ta phải gặp nhau để trả cho sòng phẳng cái món nợ này nhiều khi nó là như vậy nó là nhân duyên nó đủ duyên đó thì nó mới đến nhất định người đến phải đến mà nhất định người đi phải đi đó quý vị em không cùng giới nhưng mà em biết hết tất cả nó lạ ở chỗ đó đó quý vị và gần đây cũng rất là nhiều người lên tiếng em nói thật với quý vị trong cái chuyện mà đi làm thiện nguyện em nếm trải rất nhiều em trải nghiệm quá nhiều rồi em mất niềm tin nhiều lắm rồi cho nên có có em đã kể sơ sơ với quý vị nghe thôi quý vị mới thấy rằng là cái xã hội này nó kinh khủng lắm có những người mà mượn đạo tạo đời từ ở trong trong những cái nơi mà mà mà thờ cúng à, là chùa chiền rồi ra tới những cái nơi mà những cái nơi mà nuôi trẻ em bệnh tật rồi những cái chỗ mà nuôi người già bệnh tật em gặp dối trá nhiều quá rồi em sợ rồi em như con chim bị thương quý vị ơi thấy cung là sợ bây giờ ai mở miệng ra nói từ thiện em nói thật với quý vị em đặt câu hỏi liền em không dám mua đũa cả nắm nhưng mà gần như chúng ta bị mai một hết quý vị thấy không quý vị tin em đi sẽ còn đổ ra hàng lớp hàng đống nữa vì cái từ thiện đó nó thật với quý vị á nó có nhiều cách từ thiện từ thiện theo kiểu bày đàn đó chưa phải là hay đâu quý vị thấy có những người họ âm thầm họ đi làm từ thiện một nhóm năm bảy người năm mười người họ đi tận nơi họ trao tận nơi họ nấu ăn tận nơi họ giúp đỡ người ta tận nơi nó hiệu quả lắm chứ đâu phải là là là, là, là làm gì niềm tin mà mình trao niềm tin cho nó rồi để rồi nó mai một cái niềm tin đó nó quất mình quý vị thấy sĩ nhục không đó cho nên cái thằng kia nó đâu chết gì mấy trăm tỷ mà nó chết cái ba tỷ tám đó quý vị quý vị không khi lòng tham của con người thì không có ai đo được hết cái đáy mà thấy không mà em nghe giang hồ đồn là gọi linh nào là đánh đề nào là cờ bạc nào nào là đủ thứ ờ, đá đóng gì nữa đó rồi đóng kiếm gì đó hình như là nó nhiều thứ em nghe giang hồ đồn mà em cũng có nằm mơ em thấy nữa đó cho nên phải coi lại nhân cách của nghệ sĩ ưu tiếu này nghệ sĩ danh giá này nha quý vị thật sự là em với Quỳnh Linh thì không có mối hận thù gì hết không có một cái mối hiềm khích nào hết và đã từng nói chuyện với nhau không có gì hết nhưng mà càng lúc nó càng đi xa quý vị thấy không đó nó câu chuyện nó là như vậy đó thì à, em cũng nói với quý vị luôn là em sẽ chốt cái ngày thứ ba và thứ bảy em sẽ livestream trực tiếp và đưa tất cả những cái thông tin nào mà trong cái phạm vi cho phép à, à trong tầm tay em em sẽ chia sẻ với quý vị và em chúc cho quý vị một buổi tối là bình an thật là hạnh phúc và em luôn cổ vũ cho tất cả những người sau một cái cuộc chiến này mạnh mẽ lên phải đòi lại chân lý và phải đòi lại cái sự kiêu hãnh của mình khi mình bị xúc phạm và khi cái niềm tin của mình trao nhầm cho ai đó phải đòi cái niềm tin đó lại mới là mình vì họ coi thường mình họ mới gạt gẫm mình họ coi thường mình họ mới lừa dối mình cho nên quý vị ơi quý vị phải làm cái điều đó vì quý vị đủ tư cách em không có đủ tư cách trong cái cuộc chơi này chứ nếu mà em có 100 ngàn là em quất một nốt nhạc quý vị ơi và em chúc cho quý vị thật là nhiều hạnh phúc, thật là nhiều bình an Và em chắc chắn là hẹn lại quý vị vào tối thứ bảy cũng lúc 18 giờ 30 Và hàng ngày em sẽ thông tin Nếu có tin gì nóng nhất, hot nhất Em sẽ chia sẻ với quý vị Và chúc quý vị một buổi tối hạnh phúc, bình an Và xin chào tất cả quý vị